Trong bài số 10 ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về những từ vựng xoay quanh đến chủ đề về địa điểm cũng như thời gian. Đó là những từ at home, at the zoo, on the beach, at school, yesterday, and last night. Về mẫu câu của bài số 10, chúng ta sẽ học về hai mẫu câu chính. Mẫu câu đầu tiên, Where were you yesterday? I was placed. What did you do yesterday? I, verb ed. Bây giờ, hãy cùng cô tìm hiểu vào phần từ vựng để cùng xem ngày hôm nay chúng ta sẽ học về những từ vựng nào nhé.